ừ nó trượt thì mắc cái xi măng rồi thì không trượt được rồi Đấy chứ ạ hả con lên được hai cân được kiểu hai đó ừ, nhiều cân không hai cân không hai cân chứ mấy con đi con đi loại sáu trăm nghìn cân nó chụp lên được có một cái cái cái nhiều nữa đây ở ra nó nhiều nó đi thấy không cái này lắm nói ra hắn nữa đâu

này thì nó hội hội tụ cái hội nó luôn. Nó lên đi đường Nó được 4 cân. Nó được 3 4 con nổ. Lấy cả 10 nữa. Dân có thấy là hắn ăn cái trong lòng thời gian làm trong lòng thoải mái. Lệnh que đe cái cổ cái nó bắt được. Hay là ta giữ lại ra bắt ta, ta thứ hai con thả hai con lúc luôn. Có thả, có có bắt được không? Cô cho một cái Ông không gắn nữa Yếu Đó, ăn thua rồi nè, ăn mới đem rồi Chụp qua đây ha. Ô, đó đó Trời Chụp, chụp, chụp nhanh, chụp nhanh Hai làm chi memo, để cho ta chụp ảnh chụp thôi Đừng ngủ ra ra đây Đừng ngủ ra cả đây Lên, đó, lên rồi Rồi lên lên lên lên để cho lấy cho ra biết không đặt xuống lên đi đoạn đi thì dẫn gặp cũng đập cái chất kính hết anh đập phát rồi sống đứng ạ cũng làm nữa nhưng mà yếu Thầy, ta giờ phóng xe đi, ta đi sát hắn ta chụp Em, phải quay quay luôn hả? Dạ chết tòi luôn đấy này à, ờ, thiệt, thiệt. có những khoảng bát đấy Gì? có được hơn khoảng hai cân chín thôi Lương ơi nhìn nhìn thằng đi đấy ờ. rồi ok